Ok ok, cái phú của mình đã chuyển sang màu đen rồi các bạn ơi Và bây giờ mình sẽ đi khè mấy đứa bạn của mình đây Bye bye À quên, à quên, trước khi các bạn đã xem vào video này thì các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và nhớ ấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha Bye bye tất cả các bạn nha Và các bạn vào bước hướng dẫn nào, ok Hello hello, xin chào tất cả các bạn nha Và chào mừng bạn đã đến với kênh Thuận Sam đây Và hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn cách để làm một cái Facebook có màu đen là làm Facebook màu đen đấy Lúc trước mình đã làm một cái video hướng dẫn làm uh, à, Messenger màu đen rồi Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm Facebook màu đen nha Và ok và sau đây mình sẽ xin được trình bày cách để làm Facebook okay, màu đen nào bạn sẽ là lên CH Play Các bạn gõ là Brandly như thế này Brandly Đây thì các bạn tìm Và đây là cái ứng dụng đầu tiên này đây Thì các bạn ấn vào Cài đặt Và đăng cài Thì ứng dụng này á, nó cực kỳ giống với Facebook Like nó nhẹ uh, nó nặng hơn Facebook Like xí thôi nhưng vẫn nhẹ là 16 mê nhẹ hơn Facebook thường luôn và các bạn có thể là bỏ Facebook Like chuyển qua chơi Facebook này cũng được nha ok rồi sau khi bạn đã cài xong rồi thì các bạn ăn mỡ lên cho mình mỡ lên nha cực kỳ đơn giản thôi đây chúng ta ở đây thì các bạn ăn nách qua nha này phần này nách tiếp tục dấu tích ok ở đây thì chúng ta sẽ làm sao như thế nào đây sẽ làm sao rồi bây giờ chúng ta sẽ là đăng nhập Facebook cái tài khoản Facebook của bạn vào đây nha Số điện thoại và mật khẩu vào đây Ok bây Rồi sau khi bạn đã vào app xong á Đăng nhập Facebook vào á Các bạn hãy là kéo xuống Ok Reset lại cái trang ấy đây thì bây giờ bạn ấn vào cái phần này thì nó sẽ hiện ra như thế này ok anh em sẽ là tìm hiểu nha bây giờ mình sẽ giới thiệu từng phần cho bạn xem nha thì phần này á nay móc này này đây mình sẽ ấn vào thử cho bạn xem nha đây đây là chỉ chế độ đen chứ đâu phải chế độ đen không ạ à? đây là chế độ đen bây giờ muốn tắt á, thì các bạn ấn vào đây nha đây tắt và AMOLED mode này là cái chế độ à, cái cho màn hình AMOLED tiết kiệm pin thì các bạn ấn vào nha đây là đen thui luôn đen thăm thắm luôn đây là chế độ tiết kiệm pin dành cho anh em nào mà muốn tiết kiệm pin nha thì chơi Facebook vẫn có chế độ tiết kiệm pin như thế thông thường thôi và tắt á, thì bạn tiếp tục ấn nhà ấn lại cái chữ đó rồi đã tắt được à, còn ở phần này á, color jump này là cái gì thì mình sẽ ấn vào thử nhau các bạn xem nha đây mình sẽ chọn đại một màu hồng mộng mơ đây các bạn có thể thấy đây các tất cả các chữ đã chuyển sang màu hồng và anh, mình sẽ là chuyển lại màu xanh nha rồi ok tiếp tục cái phần langer text này là gì là là là gì à là một cái phong chữ ví dụ như à, langer text này đây các bạn thì thấy mình ấn phong chữ to lên này nó sẽ là hiện to lên nha mình ờ, ấn langer text lại là nó sẽ hiện nhỏ lại nha ok và mình sẽ giới thiệu cho bạn cái một cái phần này cực kỳ hấp dẫn nữa đó chính là các bạn ấn vào cái nút này này cái ô hình vuông ấy các bạn ấn vào ở đây các bạn có thể thấy là YouTube Google, tất, tăng tạc Instagram cũng có nha thì bạn vừa vào đây vừa lướt Facebook vừa xem YouTube cũng được nha mình sẽ là gõ là thuận Sam thử có ra tên mình không lên kênh mình không thì cái kênh mình vừa đổi tên thôi nên không biết có ra cái tên kênh không à nó vẫn chưa ra à đã hiện cái video hướng dẫn làm màu đen của mình rồi ok cảm ơn tất cả các bạn nha à có gì đâu cảm ơn Đấy các bạn thấy, sau khi bạn ai à, các bạn ấn vào xem YouTube, xem đã đơn đã đời rồi đấy các bạn ấn tắt đi. Xong. Và cái phần tiếp theo á, là các bạn có thể là vào phần nhà, bằng cái hình con người này nha Các bạn ấn vào đây, có thể là cộng thêm tài khoản vào chơi vẫn như bình thường Rồi cái tiếp tục á, tiếp tục là như thế nào thì anh em có thể thấy là cái phần messenger này nó tương tự như Facebook Live luôn các bạn không cần tải messenger về để làm gì cả các bạn chặt bật chế độ màu đen lên này đây và messenger cũng bật chế độ màu đen lên luôn rồi cần gì messenger nữa Ok bây giờ mình sẽ vào là cái trang cá nhân này đầu Tiên Đây là một cái Facebook của bạn mình nha Mình tạo uh, bạn mình nó cho mượn làm đồ chơi thôi Ok bây giờ mình sẽ à, chụp màn hình lại và kèm mấy đứa bạn của mình chơi cho vui Ok bây giờ mình sẽ tắt cái uh, hướng dẫn này nha Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip này Sau khi bạn đã làm được cái clip này các bạn thấy hữu ích á Thấy làm được ờ, màu đen á Khe được các bạn của bạn á, Thì các bạn hãy cho mình một cái đăng ký kênh Like và nhớ chia sẻ Để cho mọi người cùng biết cách làm này nha Ok cảm ơn tất cả